Từ cuộc cách mạng da trắng đến phong trào phá hoa, từ cuộc biểu tình của công nhân tại một nhà máy dược phẩm ở Trùng Khánh, đến cuộc tuần hành phản đối công nhân tại một công ty công nghệ sinh học ở Hàng Châu, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải lùi bước một cách bất thường và có phần nhượng bộ. Giới quan sát cho rằng, người Trung Quốc đã bắt đầu rụ bỏ nỗi sợ hãi đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ này có khả năng sụp đổ vào năm 2023. Hoài Giang xin kính chào quý vị khán giả thân mến của Duyên và Cổ. Kính chúc quý vị tối ngày 28 Tết có thật nhiều điều vui và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, chưa bao giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc là bị người dân phản kháng mạnh mẽ như chính lúc này. Vào ngày 7 tháng 1 vừa qua, hàng nghìn công nhân đã tổ chức một cuộc biểu tình tại CBO, một công ty sản xuất dược phẩm chuyên sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 ở quận Đại Đô Khẩu của Trùng Khánh. Cuộc biểu tình là kết quả của việc sa thải đột ngột gần 8.000 nhân viên cùng với việc không trả lương người lao động. Các video được đăng trực tuyến cho thấy khung cảnh các công nhân tức giận đang phá hủy các bộ chứa dụng cụ xét nghiệm COVID-19, phá hoại văn phòng của công ty và đụng độ với cảnh sát trong trang phục chống bạo động. Người biểu tình đã ném hộp nhựa, chai nước và mũ nhựa vào cảnh sát, khiến họ phải bỏ chạy. Đây là điều hiếm khi xảy ra ở Trung Quốc. Cuối cùng, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng buộc phải thỏa hiệp và người đứng đầu quận Đại Đô Khẩu đã tiến tới và hứa hẹn rằng người lao động sẽ nhận được tiền lương, tiền thưởng và trợ cấp thôi việc mà công ty chưa thanh toán cho họ. Cuối cùng thì đó là một chiến thắng vang dội cho những người biểu tình. Vào ngày 6 tháng 1, một cuộc biểu tình tương tự đã nổ ra ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, khi tập đoàn công nghệ sinh học Icon bất ngờ tuyên bố đình chỉ hoạt động kinh doanh và sa thải 2.800 nhân viên. Công ty này buộc nhân viên ký cam kết thôi việc và chỉ trợ cấp cho họ 1.600 nhân dân tệ, tương đương 237 USD. Hơn nữa, một số công nhân tạm thời chưa thể nhận được tiền lương. Những người biểu tình đã đối đầu với cảnh sát và hét lên, hãy trả tiền cho chúng tôi. Cuối cùng, chính quyền địa phương đã thương lượng với họ và hứa sẽ trợ cấp cho mỗi công nhân 3.000 nhân dân tệ, tương đương 444 USD. Thế nhưng đây chỉ là một trong những chuỗi sự kiện gây rúng động Trung Quốc đại lục trước thềm Tết Nguyên đán Vào đúng thời khắc điểm lúc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, một làn sóng thức tỉnh đã diễn ra tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Hàng nghìn người đã vượt qua hàng rào cảnh sát và tập trung trước tượng đài Tôn Trung Sơn, cựu Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Đám đông đã đặt hoa và thả bóng bay trước bức tượng để bày tỏ sự bất bình của họ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền hiện tại, cũng như sự khao khát tự do và dân chủ. Tại huyện Luri, tỉnh Hà Nam, người dân đã phớt lờ lệnh cấm đốt phá của chính quyền vào đêm ngày 2 tháng 1, dẫn đến cuộc đụng độ giữa cảnh sát và thường dân. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, khi cảnh sát đang truy bắt những người vi phạm, rất đông người dân đã bao vây xe cảnh sát yêu cầu thả những người bị bắt. Họ xô đẩy cảnh sát, một số thanh niên sau đó bắt đầu đập phá xe cảnh sát và kính chắn gió phía trước. Một xe cảnh sát đã bị lật. Ngoài huyện Luji, cuộc cách mạng pháo hoa còn nổ ra ở thành phố Trùng Khánh và một số thành phố khác ở tỉnh Hà Nam, tỉnh Sơn Đông, tỉnh Hà Bắc, tỉnh Giang Tô và tỉnh Quảng Tây. Trước đây, thật khó có thể tưởng tượng được kiểu đối đầu trực diện giữa công chúng và cơ quan thực thi pháp luật tại Trung Quốc. Có vẻ như người dân nước này không còn sợ hãi nữa mà đã bắt đầu tận dụng nhiều cơ hội khác nhau để thách thức chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng đáng chú ý là sau khi hàng loạt sự kiện thách thức này nổ ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không trả đũa như trước đây mà chọn lùi bước. Một bức ảnh thay nhiều lời nói còn nhớ có một bức hình được truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Giữa đường phố Thượng Hải có hai cha con, con gái nhỏ đang nằm phục trên lưng cha. Khuôn mặt cô bé ngoảnh nhìn sang bên, hốt hoảng. Bàn tay trái của em tròn qua vai, nắm lấy tay cha mình. Còn bàn tay phải nhỏ nhắn vương xa, bịt chặt lấy cửa miệng trên khuôn mặt người cha lúc này đang khó nhọc kìm nén, để khỏi bung ra hết thảy đau buồn và phẫn nộ. Vây quanh họ là những cảnh sát hung hãn đại diện cho chính quyền sẵn sàng trấn áp, bắt giam, gây thương tích, sách nhiễu, thậm chí cả thủ tiêu đối với những người dám lên tiếng đòi quyền được sống. Từ lâu lắm rồi đã gây phản cảm khiếp sợ, thậm chí với một đứa trẻ còn chưa hiểu sự đời. Gây ấn tượng mạnh là sự im lặng đến ngột ngạt của hai cha con. Điểm nhấn giữa một đám đông, hai tay giơ cao những biểu ngữ vô tự trên những tờ giấy trắng A4, là một dạng thể hiện thái độ bất phục theo kiểu cấm khẩu không đâu có trừ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thưa quý vị, bức ảnh này chính được chụp lại trong cuộc biểu tình của người dân Thượng Hải vào ngày 27 tháng 11 vừa qua để phản đối chính sách Zero Covid của Trung Nam Hải. Nhân vụ cháy làm 10 người ở Tân Cương bị chết. Bức hình gây xúc động mạnh trong và ngoài nước. Nhiều người đã khóc khi chứng kiến một sự im lặng khốn cùng. Im lặng đã thành thói quen bất đắc dĩ của nhân dân Hoa Lục. Thói quen này được hình thành tập dượt tái hồi bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc qua một loạt các cuộc vận động chính trị từ hơn nửa thế kỷ trước. Vào năm 1950, cải cách ruộng đất ở nông thôn buộc người dân có ruộng phải im lặng dù bị gián nhãn địa chủ, phủ nông, phản động, phân tử xấu, bị cướp hết ruộng đất và tất cả các quyền công dân của mình. Gần 100.000 địa chủ bị buộc phải im lặng vĩnh viễn bằng nhiều hình thức tàn sát. Cũng trong khoảng thời gian ấy, ở thành phố, cuộc cải cách công thương tiêu diệt tư sản dân tộc, họ buộc phải im lặng dù bị Đảng Cộng sản Trung Quốc trấn lột hết tài sản. Ai phàn nàn thì bị dán nhãn phản động, bị tra tấn, tù đầy hoặc biến mất vĩnh viễn. Nhiều người không chịu nổi phải tự tử, cũng là một kiểu im lặng được chính quyền rất tán thưởng. Đến khi dân trạch dân vì bị lòng đố kỵ che mắt đã phát động cuộc bất hại tàn ác nhất chưa từng có vào những người lương thiện tu tập Pháp Luân Công, vu ân giảng họa pháp môn này bằng vụ giả thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, cũng có bao người dân yêu cầu bị bịt miệng. Họ vừa không được nói tiếng công bằng cho Pháp Luân Công, lại càng không được nói theo ý nghĩ của mình. Việc họ làm là im lặng lờ đi như không thấy, hoặc là bị chế độ tẩy não, nhồi nhét thông tin xấu rồi thuận theo Đảng Cộng sản Trung Quốc để hành ác với những người tu tập lương thiện. Rồi đến cả khi người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng cũng bị đàn áp. Người dân Trung Quốc vẫn im lặng. Những tiếng nói yếu ớt vì chính nghĩa đều bị liệt vào hàng chống phá chế độ, thế lực thù địch và bị mất tích ngay sau đó cho đến khi thảm họa lũ lụt Trịnh Châu vào tháng 7 năm 2021 xảy ra Họ bị bịt miệng, không cho nói ra số người chết thật sự, thảm họa tới như nào. Giờ đây, đến khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, họ thậm chí còn bị nhốt trong nhà, chứ không phải chỉ tước đi tiếng nói. Từ tâm đến thân đều bị Đảng Cộng sản Trung Quốc quản trị. Cho họ nói thì họ nói, cho họ đi đâu thì mới được đi. Đó có phải cách đối đại với người dân hay chăng? Kho thống kê cho biết, những trò bịt miệng toàn dân bằng những thủ đoạn độc ác và nhiều đến hoa cả mắt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thành thử tờ giấy trắng mà mỗi người dân dơ lên trong các cuộc biểu tình có một sức nặng biểu tượng khó diễn tả nổi. Nó đại diện cho tất cả những đau khổ của con dân đất Thần Châu đã phải gánh chịu trong câm lặng từ hơn 70 năm qua. Để viết ra trọn vẹn những điều ấy, xem ra mỗi người dân Trung Quốc phải cung cấp một tờ giấy trắng mới đủ dùng. Dân gian có câu Tức nước vỡ bờ, sự kiện lục tử ngày 4 tháng 6 năm 1989 là lần đầu tiên giới trí thức và người dân Trung Quốc phá vỡ sự im lặng ngột ngạt đang bao trùm đất nước để đòi hỏi tự do, dân chủ, chống tham nhũng, tệ quan liêu cử quyền. Đảng Cộng sản Trung Quốc, như thường lệ, chỉ biết cách duy nhất là dùng bạo lực để ứng phó, chính là áp dụng cách làm pháp gia của thương ưởng ở mức độ tàn khốc hơn. Đảng Tiểu Bình hô hào, sẵn sàng giết 200.000 người để đổi lấy 20 năm ổn định. Ổn định theo cách nói của họ đặng là tiếp tục khâu miệng dân để ca trị, kèm theo đó là mua chuộc bằng miếng mồi kinh tế. Nhưng nay không còn là năm 1989, sau 3 năm áp dụng chính sách Zero Covid, tình hình Trung Quốc còn căng thẳng hơn nhiều. Người chết la liệt, kinh tế tiêu điều, cuộc sống đảo lộn, tương lai vô vọng. Điều duy nhất không thay đổi là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng thí mạng người dân để bảo vệ quyền lợi và sự tồn tại của nó. Vì vậy, nhân dân Trung Quốc không còn muốn im lặng nữa. Trong cuộc biểu tình phản đối phong tỏa Zero Covid ở Thành Đô vào đêm cuối tháng 11 năm 2022, một người phụ nữ trẻ đã dũng cảm công khai kêu gọi quyền tự do ngôn luận cho người dân Trung Quốc và chỉ ra chính quyền đã sử dụng tin tức giải trí như vụ án Ngô Diệt Phạm để chuyển hướng dư luận khỏi những tin tức nhạy cảm về chính trị. Chị hét lên, các phương tiện truyền thông chính thống vì lý do ở đâu, họ ở đâu, công lý ở đâu. Nếu không có dân thì làm sao có các vị không có sự ủng hộ của nhân dân, các ông chẳng là gì hết. Trong cuộc biểu tình tại Bắc Kinh vào cuối tháng 11 năm 2022, những thanh niên Bắc Kinh tưởng như luôn né tránh chính trị, cuối cùng đã hét lớn, cho tôi hỏi vụ cháy ở Tân Cương có phải do thế lực nước ngoài phóng hỏa không? Xe buýt ở Quý Châu có phải do quân đội nước ngoài lật đổ không? Chúng tôi thậm chí không thể truy cập Internet ở nước ngoài. Chúng tôi lấy đâu ra thế lực nước ngoài Người dân quả hiểu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không tha cho họ, nhưng sợ hay không sợ, đằng nào cũng chết, họ đâu còn gì để mất. Cách đây 25 thế kỷ, Đức Lão Tự chẳng từng viết Dân bất uy tử, nại hà dị tử cụ chi. Tạm dịch là dân không sợ chết, làm sao lấy cá chết để dọa được. Ham sống sợ chết là nhân tính, nhưng khiến dân không còn sợ cái chết là vì đã quá quen với nó, là vì sống cũng như chết rồi thì còn sợ gì cá chết nữa. Chính quyền làm sao dùng cá chết để đe dọa đây? Đại biến sắp sinh Khi những hình ảnh của hai cha con vô danh trong cuộc biểu tình được truyền đi khắp nơi, nhiều người dân Trung Quốc đã nghẹn ngào rơi lệ. Có những người dùng Twitter viết rằng, một người lo cho con gái sẽ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc quản giáo, không có tương lai. Một người lo lắng cho bố bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đi, không còn đường mà sống, xem mà đau lòng. Xem lại bức ảnh này, tôi vẫn còn khóc. Đây là xã hội kiểu gì vậy? Trong tâm hồn trẻ em Trung Quốc, cảnh sát không phải là hiện thân của công lý, mà là ác quỷ và đầy sợ hãi. Người ta khóc cho hai cha con họ, cũng là khóc cho chính mình, cho nhân dân Trung Quốc. Họ giờ đây cũng thấy hoa lục so với Tây Tạng, Tân Cương, Hồng Kông, Đài Loan không có gì khác biệt vì đều là nạn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đau khổ giống nhau, nào có phân biệt gì. Nhưng từ khắp nơi, người ta cảm nhận được không khí đã có gì thay đổi khác thường. Dường như lòng dân Trung Hoa đã thức tỉnh, như người khổng lồ mê ngủ từ lâu nay đang cựa mình thức dậy. Cục diện đang biến chuyển nhanh chóng, Chuyên gia về Trung Quốc, ông Hoàng Hà nói với Epoch vào ngày 9 tháng 1 rằng kết quả của cuộc cách mạng giấy trắng và phong trào pháo hoa đã giúp công chúng nhìn ra điểm yếu của chế độ cầm quyền. Điều đó có nghĩa là Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bị đánh bại, hoặc ít nhất thì người dân Trung Quốc có thể buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc phải nhượng bộ. Đây là điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng né tránh trong nhiều năm. Nhưng lần này, cuối cùng họ đã không làm được. Ông Đặng Hải Yến, một nhà bình luận tự do, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Eagle vào ngày 10 tháng 1 rằng sự bùng nổ của những cuộc biểu tình này vào đầu năm mới phản ánh những thay đổi trong tâm lý của người dân Trung Quốc sau khi họ đạt đến đỉnh điểm, tức là họ không còn sợ hãi nữa. Ông nói, ngày càng có nhiều người dám đứng lên để bày tỏ sự bất bình và phản kháng của họ theo nhiều cách khác nhau. Khi người dân nhận ra rằng nhiều người có chung tâm lý này các cuộc biểu tình sẽ không dễ dàng bị dập tắt. Nói về sự nhượng bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhà văn độc lập Trư Cát Minh Dương đã nói với The Epoch vào ngày 13 tháng 1 rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt với những câu hỏi chưa từng có về tính hợp pháp của đảng này. Từ góc độ môi trường quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn ở trong hoàn cảnh như vụ thảm sát Thiên An Môn. Trên thực tế, Liên minh chống cộng toàn cầu đã hình thành từ lâu. Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ bị cô lập như bây giờ. Ở trong nước, sự thất bại triệt để của chính sách phòng chống đại dịch cùng với việc ông Tập Cận Bình đã không hoàn thành được một việc nào kể từ khi lên nắm quyền đã khiến tính hợp pháp của sự điều hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành một câu hỏi chưa từng có. Ông Chiêu Các Minh Dương giải thích thêm rằng, trong hoàn cảnh như vậy, chính quyền Trung Quốc không dám sát nhân. Và để tồn tại, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ có thể lùi bước. Sự nhượng bộ này sẽ kích thích tinh thần phản kháng của người dân. Khi tình hình đại dịch trở nên trầm trọng hơn, ngày càng có nhiều cuộc biểu tình có thể sẽ nổ ra trên khắp đất nước. Trước không ít áp lực từ trong và ngoài nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc có khả năng sụp đổ trong năm nay 2023 và hoàn toàn rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng chủ trương rằng dùng thiện thì dân thân với nhau, dùng gian thì dân thân với chế độ. Nhưng một khi con người thức tỉnh, phần thiện chiến thắng phần ác, phần can đảm chiến thắng phần sợ hãi, thì không thế lực nào có thể bắt họ phải im lặng, chấp nhận điều ác, điều xấu xa được nữa. Vật cực tức phản, ánh sáng đã được nhìn thấy ở cuối đường hầm dành cho người dân đại lục rồi.